thì nó là như thế nào mình không nắm được thì không biết vâng. nhưng câu thơ hoặc là câu ca dao mà vẫn nói là đồng đăng có phố kỳ nửa có nàng tô thị có chùa tam thanh ai nên xứ nạng cùng anh tiếc công bắc mẹ sinh thành ra em tay cầm bầu rượu nắm nem mải vui quên hết lời em dặn dò gánh vàng mà đổ sông ngô nằm đêm mơ tưởng đi mò sông thương vào chùa thắp một tuần hương miệng khấn tay vái bốn phương chùa này chùa này có một ông thầy có một bà vãi và cây ngô đồng cây ngô đồng không trồng mà mọc ná ngô đồng rẽ dọc rẽ ngang quả dưa gang trong vàng ngoài trắng quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh đấy là một câu ca dao cũng truyền thuyết từ đời nào để lại ừ. Vâng. Xin chào các bạn nhé Hiện tại thì bây giờ thì Sơn đang uh, ngồi ở à, một cái vị trí nó cũng rất là đẹp Mà vị trí này thì nó cực kỳ là mát Và Sơn đang ngồi cùng với một bà, bà cụ Bà là người dân <laughs> dân địa phương ở đây Và bà bán nước ở vị trí này Thì ở cái vị trí mà Sơn đang ngồi đây á Thì chính là dưới chân à, cái ngọn núi của làng Tô Thị Nang Tô Thị là ngay bên trên đầu luôn các bạn ạ Thì dưới này nó có một cái uh, cửa hang đây Như các bạn quan sát thấy bên trong này thì có một cái cửa hang nó rất là đẹp à, Có nghĩa là một cái cửa hang nó rất là vuông vắn và nó to Và Sơn cũng có nghé vào bên trong rồi Thì bên trong thì nó cũng rất là rộng Nhưng mà ở bên dưới này thì uh, người ta có kiểu như là người ta rào lại và không cho con người đi vào bên trong bởi vì nó sẽ có một cái điều gì đó nó kỳ bí ở bên trong thì à, bây giờ thì Sơn à, cũng sẽ hỏi à, bà cụ à, bán nước và là người dân địa phương ở đây để xem là về cái truyền thuyết về cái cửa hang này từ ngày xưa nó đã có những cái gì ở đây thì, thì à, Sơn sẽ hỏi bà và để cho mọi người được biết và hiểu đến à, về cái cái cửa hang này nó có lối thông đi đâu hay là à, gì gì đấy ở cái đất à, xứ lạng này như thế nào các bạn nhé. Con chào bà, ừ. bà bà cho con hỏi một xíu là à, cái cửa hang này thì nó có tên gọi là cái hang gì không bà à, cái hang này thì tên gọi của cái hang này thì người ta chỉ gọi là hang dưới chân nàng tô thị vâng à, trên núi là nàng tô thị đứng thế thì cái nếu mà nói về cái hang này thì nó thì quả núi thì tô thị đứng ở trên cái hang này ở dưới vâng thế còn cái hang này thì trước đây thời chống mỹ là nhà máy cơ khí có mang máy cơ khí vào đây để làm à. thế qua cái đợt ờ, khi hết chiến tranh cái thì trong cái hang này vâng. thì cũng không ừ, tức là chính quyền hay là địa phương cũng không sử dụng làm gì vâng. và cũng không ai vào để cải tạo lại nó để cho nó à, sạch sẽ gọn gẽ vâng. thế thì chính quyền mới thấy là trước có một cái ông điên à. ông vào đây ông ở xong ông làm bê bối bẩn hết cả cái khu vực này à. thế là công an chính quyền phải mời ông ấy đi là. Vâng. mời ông ấy đi được thì có làm nên hai cái cánh cửa sắt ở chỗ này rất là to đẹp vâng. đây những cái người ta đập còn mất à, đây kia, vẫn còn bản nề kia vâng bản nề có là săn ngang là làm rất đẹp không cho người vào với lý do là sợ trong động này nó không sạch sẽ vâng. sợ có những con động vật bọ sát bọ xiếc rắn rết à. không đảm bảo cho khách cho nên là ở ờ, bên văn hóa hoặc chính quyền tôi cũng không nắm được rõ là Được. Vâng. à nhưng mà người ta đã làm nên một cái cánh cổng hai cánh cổng sắt rất đẹp đấy ngang dọc đều Được. có vâng, thế thì trước tết 2001 này tháng 12 gì đấy tôi còn nhớ chúng tôi tôi còn nhìn thấy là vào đầy vác ra mà không dám nói sợ thì chắc là những anh chàng ngáo à, rồi, rồi, rồi. nghiện mặt thì mới vào cắt mất buổi tối là cắt mất hai cánh cổng này thế là bây giờ nó toang hoang toang hoang thì chúng khi mà ấy thì chúng công an khu vực qua đây mới cả thì chúng tôi cũng nói là đấy bây giờ là người ta người ta cắt mất cái cánh cổng này rồi toang hoang quá thế thì không biết bên văn hóa hay là bên bảo tồn bảo tàng hay là chính quyền mới rào dây thép gai vào vâng. thì lại được một <laughs> mấy đứa trẻ con nó, nó nghịch cái nốt xe ở kia kìa vâng. nó năn xuống những nốt xe như thế kia nó vâng. năn xuống thì nó lại bung cái cửa này ra như thế nào vâng. còn chính bà ở đây như thực tế bà quét dọn và bán nước trước đây bà quét dọn trên này cho sạch sẽ và cấm người đi bậy bạ dưới này vâng ngang khói thì bà thắp nơi đây bởi vì đây là một ngôi miếu vâng. Ờ, miếu từ tư nhân hay là uh, của uh, chung ừ. thì cũng vẫn là thờ phụng cho vâng, nên đúng ngày bà bán nước đây là ngày nào bà cũng thắp bà cũng thắp nhang đây bà cũng thắp nhang vâng. thế thì cái nhà anh này anh bảo là cô có ừ, thì bà phải xin phép anh ấy dạ. là bây giờ người ta bảo riêng của ta rồi thì bà bảo là anh ơi bây giờ thì bà già rồi bà cũng hâm mộ à, hâm mộ và tin vào Phật Thánh nhưng mà bà già bà chẳng đi đâu được bà chỉ có bán nước ở đây thì anh cho bà thắp hương nhá thì anh bảo cô có thắp hương thì cô cứ thắp ngoài cửa xong cô cắm ngoài chứ cháu không mở cửa cho cô và thế cũng được dạ. thế là từ đấy tôi được thắp hương ở đây tôi cứ cắm hết đây và tôi bảo vệ là không cho người vâng. cúng bậy bạ ở thế dưới này chính là ngôi miếu ở bên cạnh đây đúng không bà vâng ngôi miếu bên cạnh thế là cái ngôi miếu này thì à, là theo như là những gì như bà nói thì con vừa nghe con hiểu qua là ngôi miếu của một người kiểu như là của, của của gia đình cá nhân gia đình ừ. gia đình của người ta thôi ừ. chứ không phải là từ ngày xưa mà được tôn tạo lên hay không, là nó như thế này trước đây thì theo bà được biết là ngôi miếu nó chỉ nhỏ bấu ở cách đá đây cách đá đây rồi vâng thế xong được các à, có cái bà đức ở phố nhà bà này. vâng mấy cùng mấy bà đồng Vâng. Để mới cùng nhau xây lại nên thế nào Tạo dựng lên. Tạo dựng lên chung là hàng xóm với cả thì mỗi người công đức vâng. thì tạo dựng rồi xây nên nó được khang trang như thế này. Vâng. Thế nhưng mà các bà đồng ta ừ, các bà Đức với bà đồng với cả các bà đứng xây thì lại không hỏi là miếu này là có từ đâu hay từ đâu à, cái, cái nguồn gốc là cái lịch sử gốc, từ đâu ạ lịch sử từ đâu thì các bà cứ thấy như thế thì xây tôn, lên tôn tạo lên thêm tôn lên tạo lên để và... Vâng. xây xong rồi thờ phụng nhưng mà đây lại là miếu riêng của miếu gia riêng đình của gia đình người ta của người ta thì người ta sẽ không đồng ý cái chuyện đấy là vâng, đúng vâng, vâng. thế thì là từ đấy thì là gia đình giữ và không có à có có có có ờ, vâng. chờ khách đi lại mở cửa vào cũng không cho khách vào tham quan hay thắp nhang gì cả vâng bởi vì là cổ tư của gia đình vâng. người ta người ta thì, không thích bà cho con hỏi xíu là cái ngôi miếu này ấy, thì là của dòng họ nhà nào thì bà có lắm không? của thế nào của là dòng họ nhà họ đoạn họ đoạn ạ à? vâng còn đoạn đấy thì cũng ở trong làng này thế này à vâng cũng trên làng có nghĩa là từ từ xa xưa rồi nhà ừ. họ là từ xa xưa từ ngày xưa là bên nhà họ đoạn là người ta đã dựng lên cái ngôi miếu ở đây để ừ, người ta thờ người cúng ta... đây rồi từ bao giờ thì bà cũng không nắm vâng, rõ vâng. Cái đấy bà chỉ biết là khi làm nên thì là mới làm thôi vâng, vâng. mới làm nên thì gia đình cũng được hai ba năm thì gia đình thấy là kiểu của riêng thì người ta không muốn để mà tập phương vâng, ờ, đi vâng. lại thì người ta nếu là cúng của nhà người ta thì người ta làm là đúng người vâng. ta không không không uh, phiền hà đến khách thập phương đúng là rồi đúng. vâng thế bà cho con hỏi thêm một xíu thế là cái hang này thì con cũng có nghe ờ, một số người nói là cái cái hang chính là cái hang này thì nó có cái lối đi thông sang cái hang bên ờ, động bên bên động Tam Thanh động Nhị Thanh có phải không ạ bà không cái hang này chắc là nhiều người vào bà thì chưa vào bao giờ nhé dạ vâng nhưng có những anh cũng hỏi như anh xong mà vào bà bảo vào thì là sợ rắn rết còn vào là tùy thôi vâng thế vào thì bảo là nó chỉ ngắn với nó rộng như từng nào thì bà cũng không biết như cửa sau của nó đây này vâng vâng đây nó có cửa sau đây à có cửa sau bên này đấy vâng. cửa sau đây này vâng vâng đấy thế nổi sau thì, thì nấp nối đi xong thì là à, cái kiểu là không có ai tô tạo thì cứ đất đá trên kia xuống Nói, cây vâng, cối nó đây đây đây cửa vẫn còn đấy vâng à, thế thôi chứ còn thì bà không vào bao giờ Vâng. Không vào, bà đây chỉ quét dọn từ đây đến xuống cái bậc xuống bậc dưới thôi. Không bao giờ bà qua khỏi cái bậc ấy để vào bởi vì già rồi mắt mũi kém. Vâng. Những con động vật ác của mình không xử lý con, được. À, con còn à, nghe thấy là bảo là trước là còn có rắn à, có rắn rắn hổ mang rồi rắn rắn to ở những, trong này bò ra nữa. Những cái này thì trong hang động cái này theo mình nghĩ không phải là cái gì thì cũng là cố gắng vâng. bởi vì cây cối rồi ẩm thấp như này thì động Đúng những con động vật đấy nó ở thì là cái chuyện là có chuyện đấy là bình thường nó là cái bình thường đó nó chỉ có cái điều là nếu cải tạo lại rồi sang sửa lại có điện có đóm thì nó sẽ bớt đi còn những các động bên kia thì nó cũng như thế này nhưng mà bây giờ có người trông nom vào đúng rồi, đúng rồi. thì nó thành đẹp vâng. đấy nhưng cái này thì ờ, cũng là bên văn hóa người ta cũng chưa tôn tạo hay là tu sửa gì thêm để ờ, làm ừ. một cái nơi ờ, gọi là tham quan du lịch gì ừ bởi vì còn trong nó nó như thế nào mà không tu tạo nào thì bà không biết <laughs> vì bà cũng chưa được vào bên bà trong này không vào bao giờ <laughs> bà không vào bao giờ bà già rồi bà chỉ có bán nước ở đây kém chín nước rồi khách quan đi lại rồi dạ, các vâng. thứ thôi vâng thế qua <laughs> thôi được rồi thế thì ừ. con xin cảm ơn bà nhé ừ. vì bà cũng đã cho con biết thêm về à, một à, phần về cái hang động này là vâng. từ trước là đã có thì à, bên à, từ ngày xưa chống Mỹ là đã cái, có cái này nó là thiên tạo chứ không phải vâng, là, vâng. là là là là mình là ờ, làm lên nhé. Vâng vâng cái này thiên tạo tự nhiên. Thiên tạo tự, tự nhiên. nhiên 100% rồi. Có núi là có hang rồi. Dạ vâng đúng ạ. Chứ không phải là mình làm. Dạ vâng. để vâng. con cảm ơn bà rất là vâng, nhiều nhé. Không nhá. có gì. Dạ cảm vâng. Ơn anh chị đã vào vâng. hàng bảo uống nước vâng. bà biết đến đâu thì bà nói thôi dạ vâng ạ Đấy, tuổi trẻ nâng cao mà được các anh hỏi này mình phải nói thế bà lại nói lại như này những người đến cứ hỏi có những anh đến cũng như anh hỏi tô thị có từ bao giờ tô thị có từ bao giờ không ai biết vâng đúng không Đúng chỉ là truyền thuyết thôi truyền thuyết để lại truyền vâng. thuyết để lại đời đời kiếp kiếp và truyền thuyết này từ cụ kỵ mình đã có rồi thì mình à. biết nó từ bao giờ nếu ai bảo là tô thị có từ Năm bao đời nhiêu, bao nhiêu thì, bao nhiêu thì, là người nói phét nói nát đúng nói rồi. không đúng sự thật vâng. tô thị là truyền thuyết truyền thuyết để lại truyền thuyết để lại không ai biết có từ bao giờ cũng không ai biết là làng tô thị quê quán ở đâu vâng mình phải nói với nhau là à, như thế con lúc con có lên quan sát ở bên trên cái bức uh, tượng đá làng tô thị có nghĩa là cái bức đá đấy thì con thấy là cũng có được sự tôn tạo của bàn tay con không trước rồi. là mưa gió qua trải qua bao thời kỳ mưa gió lâu năm rồi thì nước chảy đá mòn vâng. đô thị trước là đứng tranh vênh ở ngoài à. thế thì mưa to gió lớn sấm to gió lớn trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh thì Ờ, nó cũng ờ, rồi bị ảnh hưởng nó cũng bị ảnh hưởng rồi mưa to gió lớn thì là nó xói mòn thì nó rơi xuống chỗ này à. rơi xuống đầu miếu bên kia à chính là rơi đầu rơi rơi xuống dưới à, đường à, này thì xong thì bên văn hóa này mới nhà ờ, Bắt đầu tôn thành tạo phố lại. mới lại đưa lên để tôn tạo lại thì mới đưa xe vào trong à, đấy cái đấy nó là có sự thật vâng nhưng ngày xưa là nó ở dích bên ngoài một xíu nữa ngày xưa như đây là núi vâng. thì đứng ra ngoài này tranh vinh mà tranh vinh bên ngoài tranh vinh bên ngoài là một bìa đá thế bây giờ nước chảy đá mòn nhiều nữa đây đúng rồi với cả qua cái quá trình thời tiết cũng như là thế, cái chiến tranh bom mìn nữa. thế là... bây giờ có những hòn đá to tướng cũng còn rơi còn nở đúng không đúng rồi bà thế cái này mà bảo vì sao vì sao không ai nắm được không nên nói là vì ai để mà rơi vì ai để mà rơi phải vâng, không vâng. mà đấy mình, là nó là à, cái vâng. truyền thuyết từ à, ngày vâng. xưa là vâng. đô thị còn từ cái thời lào thì cũng không không, không ai, ai biết được, được. Cái việc đấy bởi vì này nhá bố mẹ các cụ sinh ra như thể là bà già hơn anh vâng. đã thấy rồi thế đến bố mẹ thấy rồi đến mình thấy rồi thì ai biết còn kỵ kỵ trước thì biết từ đâu <laughs> không thì cái này thế. cứ truyền đời thôi ừ. truyền đời trước cho đời sau là đấy ờ, là chỉ cái bức là tượng truyền làng tô thị là bức tượng làng tô thị là bồng con, con chờ đứng, chồng đồng con thế chờ thì à. chỉ có nói là như thế thôi thế thì có mới có một câu thơ nó như thế này vâng đồng đăng có phố kỳ nửa vâng. thế thì nhiều người đến đây trong miền nam hỏi bảo nặng sơn làm gì có phố kỳ à, à, đồng đăng làm gì có phố kỳ nửa cái này nó cũng là truyền thuyết thì nó là như thế nào mình không nắm được thì không biết vâng. như câu thơ hoặc là câu ca dao mà vẫn nói là đồng đăng có phố kỳ nửa có nàng tô thị có chùa tam thanh ai nên xứ nặng cùng anh Tiếc công bắt mẹ sinh thành ra em Tay cầm bầu rượu nắm nem Mải vui quên hết lời em dặn dò Gánh vàng mà đổ sông ngô Nằm đêm mơ tưởng đi mò sông thương Vào chùa thắp một tuần hương Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này Chùa này có một ông thầy Có một bà vãi và cây ngô đồng Cây ngô đồng không trồng mà mọc, lá ngô đồng rẽ dọc rẽ ngang. Quả dưa gang trong vàng ngoài trắng, quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh. Đấy là một câu ca dao cũng truyền thuyết từ đời nào để lại. Vâng. Thế thì theo mà nói truyền thuyết thì cũng có nhiều cái thì kể là làng Tô Thị đến đây tìm chồng không thấy thì chùa Tam Thanh này trước bức tượng của đồ chùa Tam Thanh này này thì đúng có một một một ông thầy cách xa thì có một bà vãi cây ngô đồng như toàn bằng đá à thì có nghĩa mọc. là bằng kiểu như là do thiên nhiên thiên nhiên hóa nên nên bức dệ tượng bức, bức tượng là đấy bức tượng đá vâng. đấy à. thế thì sau cái quả tên nửa mà các cháu học sinh nó đi tìm được nó mới gõ gạc để nó nổ ở đấy mấy cháu ở bên ba toa à. thì là nó bị nổ tung cái quả tên lửa ấy và mấy cháu nó cũng mất xác hết ở trong cái cửa Ồ. hang ấy thì nó mới đá biết thì ở cửa hang nó mới bung hết thì bây giờ mới mất cây ngô đồng à, mất, mất, mất tượng mất, bà mất, vãi mất, tượng ông thầy vâng. thế thì bây giờ là bên văn hóa rồi tất cả nhà nước mình uh, tỉnh Lạng Sơn thì bắt đầu tu tạo nên cung Tam Bảo, cung thờ, à, à. cung này khác thì là phải tu tạo nên. Có nghĩa là về sau này thì bắt đầu mới ừ. tu tạo lại, ừ. dựng ừ. lại những Nhưng cái còn trước thì ờ, theo cái truyền thuyết từ ngày, ngày trước. Còn trước thì chỉ có một đấy bức tượng bằng đá bên này. Vâng. Mọi người lên vào thăm còn đốt đuốc, nốt xe đạp đi vào trong cái giếng đấy lúc vào còn đường bé lắm không như thế này vâng. đấy nó là sau này thì người ta cải tiến hơn nên ừ, nó cải tiến tôn, tôn, tôn tạo lên tôn à, tạo nên cải tiến lên và lập nên một nơi thờ linh thiêng cúng, vâng. vâng đấy bà vâng. chỉ biết thờ cúng cũng theo ừ. theo như cái từ vâng. truyền thuyết từ ngày xưa rồi vâng vâng, vâng. đấy thì ở trước là cũng có tượng nhưng mà tượng thì bằng đá vâng vâng, vâng vào dự tượng ngay vâng, cổng vâng. vào vâng thế vậy thôi con cảm ơn bà rất nhiều dạ. <laughs> hôm nay à, ghé qua hàng nước của bà dạ. và con cũng được biết thêm à, rất là nhiều những cái thông tin về à, cũng như là những cái lịch sử của dạ. chính đất xứ lạng mình dạ. và thêm như là những ví dụ như là <laughs> về cái bức tượng làng tô thị này ừ. cũng như là động tam thanh hay là bên chùa tam thanh mọi dạ. thứ thì con cũng đã được biết thêm rất là nhiều dạ. thì con cảm ơn bà rất là nhiều dạ nhá vâng